cũng như là cách à, xác minh danh tính KC à, rồi cách à, cài đặt mã mật là hai lớp 23 cho tài khoản Binance của chúng ta trên cả điện thoại cũng như trên cả máy tính nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Ok thì ở trong video này Hoàng Giang Crypto sẽ hướng dẫn bạn ở trên điện thoại trước nha. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang truy cập vào bất kỳ chuyện nào có trên điện thoại của bạn dụ như ờ, Chrome này rồi ờ, Cốc Cốc hay là Safari của iPhone nha sau đó trên thanh tìm kiếm ấy thì bạn nhập cho mình đường link là hoàng răng xe com suite go suite byland nha mình xin đọc lại này là hoàng răng xe com gạch chéo go gạch chéo bn anca nha thì đường link này mình cũng sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha khi bạn đăng ký qua link này thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ở trên sàn Binance này nha Ok, bước theo bạn nhấn ờ, OK để truy cập vào này. Rồi lúc này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản như thế này. Thì đối với sàn Binance ấy, chúng ta để đăng ký bằng số điện thoại hoặc nick email của chúng ta nha. Ngoài ra bạn có thể đăng ký ờ, trực tiếp bằng tài khoản ờ, Google này hay chính là tài khoản Gmail của bạn đấy. Cũng như là tài khoản Apple đối với những bạn là sử dụng iOS của iPhone nha. Ok, đây thì mình sẽ đăng ký bằng email nên mình sẽ nhấn vào mục đăng ký bằng điện thoại hoặc email nha kế tiếp bạn kéo xuống này rồi thì bạn quan sát này như mình chia sẻ là chúng ta có thể đăng ký tài khoản Binance đấy qua email này hoặc là số điện thoại nha ok mình sẽ hành đăng ký bằng email thì đầu tiên nhất ở mục ờ, email cá nhân ấy thì bạn sẽ hành ờ, nhập tài khoản email của bạn nha ví dụ như ờ, tài khoản email của mình là hoàng sangshare.com a.gmail.com này kế tiếp ở mục mật khẩu ấy thì bạn sẽ là tạo mật khẩu đăng nhập nha bạn lưu ý này là mật khẩu đăng nhập của chúng ta ấy, phải có ít nhất 8 ký tự này cũng như bao gồm tối thiểu một chữ số cũng như một chữ cái in hoa nha ngoài ra bạn có thể thêm ờ, ký tự đặc biệt để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản Binance của chúng ta nha rồi ok như ở đây mật khẩu của mình ờ, đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ở đây rồi nha kế tiếp mục ờ, ID giới thiệu ấy thì bạn giữ nguyên cho mình nha sau đó bạn nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của sàn Binance này cuối cùng nhấn vào nút ta tạo tài khoản cá nhân này nha Ok đây có thông báo là bạn có muốn lưu mật khẩu không thì bạn nhấn vào lưu cho mình nha để lần sau chúng ta đăng nhập vào tài khoản Binance ấy chúng ta không cần phải điền à, tên đăng nhập cũng như mật khẩu nữa ha rồi tiếp theo bước này thì Binance sẽ gửi cho chúng ta một mã xác minh gồm 6 à, chữ số với email mà chúng ta vừa đăng ký nha rồi thì bạn sẽ đang à, mở email mà bạn đăng ký tài khoản Binance lên nha rồi thì đây chính là email mà Binance gửi mã xác minh cho chúng ta này có tiêu đề là Binance Confirm Your Registration này tức là xác nhận đăng ký của bạn đấy bạn mở lên nha rồi kéo xuống một chút này thì đây chính là mã xác minh email của mình ha rồi bây giờ bạn sẽ hành điền vào đây này sau đó nhấn vào gửi này Ok, kế tiếp bước này thì chúng ta sẽ là xác minh danh tính KC của tài khoản Binance của chúng ta nhá. Đó và sau khi chúng ta xác minh danh tính thành công ấy thì chúng ta sẽ nhận được một giải thưởng nhá. Ok, bạn nhấn vào xác minh ngay cho mình này ở bước này thì chúng ta sẽ tiến hành chọn quốc gia thì mặc định là Việt Nam rồi còn nếu bạn nào mà chưa chọn được Việt Nam ấy thì bạn sẽ đang nhấn vào sau đó nhập ở trên uh, thanh chốt này tức là tìm kiếm đấy tìm kiếm cho mình là Việt Nam nha Ok bước theo bạn nhấn vào tiếp tục này rồi bước này thì chúng ta sẽ tiến hành nhập thông tin cá nhân nha đầu tiên nhất là số chứng minh thư này hoặc là căn cước công dân của bạn ha đó bạn sẽ tiến hành nhập vào sau đó mục à, tên đầy đủ thì bạn sẽ nhập họ tên đầy đủ của bạn giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc à, căn cước công dân của bạn sau đó mục à, ngày tháng năm sinh thì bạn sẽ nhấn vào để chọn này đó và bạn à, tiến hành chọn ngày tháng năm sinh giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn nhé đó kéo lên để tiến hành chọn năm này ok sau nhập xong rồi bạn nhấn vào nút tiếp tục ở góc dưới màn hình này rồi kế tiếp bước này thì chúng ta sẽ là nhập thêm thông tin bổ sung nha ở một ờ, địa chỉ cư trú ấy, thì bạn sẽ hành là nhập địa chỉ sinh sống hiện tại của bạn nhá ví dụ mình ở chùa láng thì mình sẽ nhập vào này chùa láng đống đa này sau đó một ờ, mã bưu điện ấy đây là một ờ, tùy chọn không bắt buộc bạn không nhập cũng được ha mình Hà Nội thì mình sẽ nhập mã bưu chính là 100.000 này đó còn nếu bạn nào mà chưa biết mã bưu chính của tỉnh thành phố hiện tại bạn đang sinh sống ấy thì mình cũng sẽ để link mã bưu chính của tất cả 63 tỉnh thành phố của Việt Nam ở dưới phần mô tả nội dung của video nha tiếp theo là mục thành phố này bạn sẽ đành nhập thành phố hiện tại bạn đang sinh sống tụi mình đang Hà Nội thì mình sẽ nhập vào Ok sau nhập xong rồi bạn nhấn vào tiếp tục ở góc dưới màn hình này Kế tiếp bước này thì chúng ta sẽ đành ờ, chọn giấy tờ tùy thân mà chúng ta sẽ xác minh danh tính nha Ở đây thì sẽ có 3 loại giấy tờ mà chúng ta có thể chọn này Đầu tiên nhất là thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân Và đây là mục uh, ờ, Byland đề xuất chúng ta chọn nha Kế tiếp là bạn có thể uh, xác minh danh tính KIC bằng hộ chiếu này Cũng như bằng lái uh, giấy phép lái xe ha ở đây thì mình sẽ chọn là căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân nha. Bạn sẽ bấm chọn vào này. Sau nhấn vào tiếp tục ha. Rồi bước này thì sẽ là một số lưu ý khi chúng ta chụp ảnh giấy tờ tùy thân nha. Bạn lưu ý nhá, phải là giấy tờ tùy thân à, vẫn còn hiệu lực này, cũng như là bản gốc này. Rồi à, tháo bao đựng thẻ này, cũng như là vỏ nhựa để à, tránh bị phản chiếu cũng như bị mờ nhá Cũng như là đặt giấy tờ tùy thân trên nền đơn sắc ha. Ok, sau đọc xong rồi bạn nhấn vào tiếp tục này. Ở bước này thì chúng ta sẽ hành chụp mặt trước cũng như mặt sau của thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân của bạn nha. Để chụp thì bạn nhấn vào chụp ảnh nha. Ở đây thì bạn chọn là OK cho mình nha Kế tiếp à, chọn là cho phép này. Rồi thì bạn lưu ý nhá là căn sao cho mặt trước của thẻ căn cước công dân hoặc à, chứng minh thư nhân dân của bạn ấy phải trong khung này nha. Ok, sau cái căn ảnh ở trong khung rồi bạn nhấn vào chụp ảnh ở góc phải dưới cùng này. Sau đó chọn là OK nha. Ngoài ra nếu ảnh của bạn ấy không đáp ứng à, các yêu cầu ở đây này thì bạn có thể nhấn vào chụp lại ha. Rồi ok như vậy mình đã chụp xong mặt trước. Kế tiếp là mặt sau của thẻ căn cước hoặc à, chứng minh thư nhân dân của bạn này. Bạn tiếp tục nhấn vào chụp ảnh nha. Vẫn căn ảnh ở trong khung nha sau khi căn xong rồi nhấn vào chụp ảnh này rồi ở đây thì chúng ta sẽ đang chờ Byland à, nhận dạng hình ảnh của chúng ta Ok như vậy hình ảnh của mình đã đáp ứng các yêu cầu đây rồi nha Nhấn ok này Sau chụp xong mặt trước cũng như mặt sau rồi Bước kế tiếp bạn nhấn vào tiếp tục nha Lúc này chúng ta sẽ nhận được một thông báo từ Byland này Là đã tải tài liệu lên Đó Ok sau đó bạn vẫn tiếp tục nhấn vào tiếp tục này Rồi kế tiếp bước này thì chúng ta sẽ anh là tự chụp ảnh chân dung Face ID khuôn mặt của chúng ta nha Bạn kéo xuống này Nhấn vào tự chụp ảnh chân dung cho mình nha Ở đây thì chọn là cho phép này Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn biểu tượng này này Để tiến hành chuyển sang camera trước ha Sau đó thì bạn sẽ để khuôn mặt của bạn à, ở trong khung này nha kế tiếp nhấn vào chụp ảnh này sau đó chọn là xác nhận ha rồi sau khi chụp chân dung à, thành công rồi bạn nhấn vào tiếp tục này và chia thêm ấy bạn cũng lưu ý nhá là đây sẽ có các yêu cầu khi chúng ta chụp ảnh chân dung này là chúng ta sẽ là tự chụp với biểu cảm bình thường này rồi cũng như là đảm bảo toàn bộ khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ở chính giữa và mắt mở nha rồi à, không cắt hình ảnh à, căn cước hoặc sử dụng ảnh chụp màn hình căn cước này cũng như là không che hoặc à, thay đổi các bộ phận trên khuôn mặt không đội mũ cũng như hình ảnh làm đẹp bộ lọc à, khăn trùm đầu nha. rồi cũng như là kích thước tệp ảnh này phải từ 10 cho đến 5120 à, KB ha ở dạng JPG cũng như JPEG rồi PNG ha Ok sau chụp xong rồi bạn nhấn vào tiếp tục này Ok tiếp theo bước này thì bạn sẽ hành tải app Island ở trên điện thoại của bạn này và tiến hành quét mã QR này nha và cùng nhấn vào tôi đã hoàn tất à, trên điện thoại của mình. Ok thì để có thể tải app Binance ấy thì bạn sẽ hành truy cập vào cửa hàng à, Google Play hay chính là CF Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc là App Store đối với các máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Thì ờ, trên anh tìm kiếm ứng dụng và trò chơi ấy, thì bạn tìm kiếm cho mình từ khóa là Binance nha mình sẽ đọc lại này là BN ANCA ha rồi thì đây chính là ứng dụng mình đang đến có tên là Binance này mua BTC tức là Bitcoin đấy và 600 cộng đồng crypto coin khác nữa này bây giờ thì bạn sẽ anh à tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của bạn như bình thường nhá bạn nhấn vào cài đặt này Ok sau cài đặt xong rồi bạn nhấn vào mở ha Kế tiếp đây thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập nhá. Vì vừa nãy chúng ta đăng ký tài khoản rồi. Bạn sẽ nhấn vào mục à, đăng nhập đây này. Ok, ở đây thì mình à, đăng ký bằng email nên mình sẽ chọn mục email nha. Còn bạn nào đăng ký bằng số điện thoại ấy, thì bạn sẽ nhấn vào mục à, số điện thoại này cho mình nha. Cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào tài khoản Binance của chúng ta. Ok, ở đây thì bạn sẽ hành xác minh hình ảnh bằng cách chuột này. Kéo hình ảnh này cho trùng nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập mã xác minh mà Binance đã gửi về email mà chúng ta vừa điền lúc đăng nhập nha. Bạn nhấn vào lấy mã này. Ok, đã gửi mã xác minh. Bây giờ thì mình sẽ mở email lên này. Thì đây chính là email mà Binance đã gửi chúng ta mã xác minh đăng nhập nha. Bạn kéo xuống này. Rồi thì đây chính là mã xác minh đăng nhập của mình. Bạn quay trở lại đây và điền vào nha. Kế tiếp nhấn vào gửi này. Rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của Binance nha. Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn biểu tượng hình người ở góc bên trái trên cùng này. Chính là một à, tài khoản đấy. Thì bạn quan sát này, là đối với tài khoản nào mà xác minh KYC thành công ấy thì à, sẽ lên một dấu tích là verify ở đây nha, tức là đã xác minh rồi đấy. Ok thì đó là cách chúng ta xác minh danh tính à, KYC của sàn Binance này nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn bạn là các chúng ta cài đặt mã mật là hai lớp 23 để tài khoản chúng ta bảo mật an toàn tốt hơn nữa nha. Bạn vẫn truy cập vào mục ờ, hình người này ở góc bên trái trên cùng như mình nhá. Sau đó kéo xuống này, chọn đến mục ờ, bảo mật này. Thì bạn quan sát này, là đây chúng ta sẽ có bốn loại xác minh nha. Đầu tiên nhất là xác thực ờ, sinh chắc học tức là khóa bảo mật này. Kế tiếp là chúng ta sẽ xác minh bằng ứng dụng Authenticator của bên thứ ba nha rồi thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành xác minh tin nhắn văn bản này tức là xác minh số điện thoại đấy và cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành xác minh tài khoản email nha đối với những bạn nào mà đăng ký tài khoản bằng email ấy, thì bạn đã xác minh mục email này rồi nha còn đối với những bạn nào mà đăng ký tài khoản Binance bằng số điện thoại ấy, thì bạn cũng đã xác minh ờ, mục ờ, tin nhắn văn bản này rồi nha ở đây thì mình ờ, đăng ký bằng email nên mình đã xác minh mục email này rồi còn kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta xác minh mục tin nhắn văn bản này bằng số điện thoại nha. Bạn nhấn chọn vào này kế tiếp mục uh, xác thực tin nhắn SMS ấy, thì bạn sẽ bật lên nha rồi bước theo bạn sẽ hành nhập số điện thoại của bạn này số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta nên làm với nha nhớ là bỏ số 0 nha vì ở đây có cộng 84 rồi sau đó nhấn vào xác nhận này rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ hành lấy mã xác minh số điện thoại chúng ta vừa nhập này bằng cách nhấn vào nút à, gửi mã này cũng nhà chúng ta sẽ lấy mã xác minh của tài khoản email của chúng ta nha vẫn nhấn vào gửi mã ha rồi thì đây chính là email mà Binance đã gửi cho chúng ta này với tiêu đề là Buy Mobile nha. Bạn mở lên này. Thì đây chính là mã xác minh email của mình. Sau khi nhập mã xác minh ờ, số điện thoại cũng như là mã xác minh email rồi, cuối cùng bạn nhấn vào gửi ha. Như vậy là mình đã bật xác minh ờ, số điện thoại thành công. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta xác minh qua bên thứ ba bằng ứng dụng ờ, Authenticator nha. Bạn nhấn mục ứng dụng Authenticator này sau đó vẫn giống như mục à, xác thực xuyễn thoại bạn sẽ tiến hành bật lên này thì ở đây chúng ta có thể xác thực qua ứng dụng à, Binance Authenticator hoặc là ứng dụng à, Google Authenticator nha Ok thì ở đây bạn sẽ nhấn vào liên kết này rồi kế tiếp thì sẽ có hướng dẫn chi tiết luôn nha từng bước này đó sau đọc xong hướng dẫn rồi bạn nhấn vào bỏ qua hướng dẫn này lúc này thì sẽ một giao diện như này ở đây sẽ có mã QR này cũng như một đoạn khóa mã nhá Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tải ứng dụng ờ, Binance Authent hoặc là ứng dụng ờ, Google Authent nha. Rồi thì bạn vẫn tiến hành truy cập vào cửa hàng ờ, Google Play hay chính là C Play hoặc là cửa hàng App Store nha. Tìm kiếm ứng dụng có tên là Google Authenticator này. Thì đây chính là ứng dụng mình đang nói đến nhá. Có tên là Google Authenticator luôn. Được phát hành bởi Google LLC đây đó thì bạn sẽ đánh tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha nhấn vào cài đặt này sau khi cài đặt xong rồi bạn nhấn vào mở ha ở đây thì sẽ có một số hướng dẫn này kế tiếp bạn nhấn vào bắt đầu này ok như vậy mình đã tải xong ứng dụng ờ, Google Authenticator tiếp theo bạn sẽ quay trở lại app Binance nha sau đó thì bạn sẽ hành ờ, dùng ứng dụng ờ, Google Authenticator quét mã QR này hoặc là chúng ta có thể sao chép đoạn mã khóa này nha cái tiếp ờ, quay trở lại ứng dụng ờ, Google Authent này nhấn vào mục ờ, nhập khóa thiết lập này thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành đặt tên tài khoản nha để mình dễ quản lý đấy cái tiếp mục khóa của bạn ấy thì bạn sẽ đánh dán đoạn mã khóa kia vào đây nha sau đó mục loại khóa này thì bạn có thể chọn là dựa theo thời gian hoặc dựa theo bộ đếm này ở đây thì mình sẽ chọn mặc định là dựa theo thời gian nha cuối cùng nhấn vào thêm này như vậy mình đã thêm đoạn khóa mã của Binance lên trên ứng dụng ờ, Google Authent tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại app Binance này và chúng ta nhấn vào liên kết nha rồi thì đây chúng ta sẽ hành nhập đoạn mã xác minh ở trên ứng dụng ờ, Google Authent này bạn sẽ hành quay trở lại ứng dụng ờ, Google Authent này và tiến hành nhập đoạn mã gồm 6 chữ số này nha kế tiếp thì bạn sẽ hành nhập mã xác minh số điện thoại này bằng cách nhấn vào gửi mã cũng như là mã xác minh email sau nhập xong à, các mã xác minh rồi bạn nhấn vào gửi này rồi như vậy mình đã liên kết tài khoản Binance của mình với ứng dụng của bên thứ ba là Google Authent nha để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của mình ngoài ra bạn thể à, xác thực thêm à, sinh chắc học tức là khóa bảo mật đấy nhá thì chỉ thêm ý, bạn chỉ cần xác thực ít nhất hai mục ở đây là chúng ta đã bảo mật rất tốt cho tài khoản của chúng ta rồi nhá như đây mình đã xác thực luôn cả ba mục rồi nên tài khoản Binance của mình ấy sẽ được bảo mật cực kỳ tốt luôn nhá.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 Cô nhà xác minh danh tính KC rồi à, cài đặt mã mật 23 trên à, máy tính nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.